và nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nhé. Các bạn nhấn vào Twitter này, kế tiếp chọn Open để mở này. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của đối tác cũng như retweet bài đăng trên Twitter ha. Các bạn nhấn vào partner Twitter này. Kế tiếp chọn open để mở này. Rồi thì mình làm rất nhiều các dự án trên CryptoTown nên mình cũng đã follow theo dõi rồi nha. Kế tiếp các bạn quay trở lại này và nhấn vào đường link tweet này ha. Chọn open để mở này. Rồi sau đó bạn kéo xuống này, nhớ like, thích tả tim này, cũng như là nhấn biểu tượng này, chọn code tweet cho mình ha. Sau đó các bạn tag ba người bạn nhé, để mình có cơ hội trúng airdrop này lớn hơn nha. Bạn đầu tiên này, Hoàng Giang MMO này. Bạn thứ hai là Hoàng Giang Aerop này. Bạn thứ ba là Hoàng Giang Crypto này. Hoặc các bạn có thể follow theo dõi kết bạn Twitter với mình nhá. Link mình là a còng hoàng xe nha ok các bạn kéo xuống này nhấn vào shift 2 rồi sau đó các bạn quay trở lại này như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành roi tham gia vào kênh telegram của đối tác nha các bạn nhấn vào partner channel này thì mình cũng đã tham gia rồi mình sẽ quay trở lại ha và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành subscribe đăng ký channel kênh youtube quảng cáo nha các bạn nhấn vào youtube này chọn open để mở này kế tiếp nhấn vào subscribe đăng ký nha có thể bật thêm nút chuông thông báo này chọn tất cả này đó sau đó quay trở lại ha và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ hành join tham gia vào nhóm telegram nha các bạn nhấn vào group này kế tiếp nhấn vào join group của góc dưới màn hình này rồi quay trở lại ha như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ kế tiếp các bạn nhấn vào check để kiểm tra cho mình ha rồi thì vừa nãy mình đã tham gia nhóm telegram rồi các bạn nhấn vào đăng để xác nhận này kế tiếp đây các bạn sẽ nhập được link username tên người dùng tài khoản twitter của chúng ta nha Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta? Các bạn nhớ mục profile trên hồ sơ này, thì bạn quan sát góc bên trái trên cùng này. Thì đây chính là đường link tài khoản Twitter của mình nhá. Các bạn bôi đen này, sau đó sao chép này, quay trở lại và dán vào đây nhá. Nhấn enter để gửi này. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BEP20 tức là BSC ba lần sự bắt trên của chúng ta trên ví MetaMask hoặc trên wallet ha. Thì chỉ thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như thêm mạng BSC, Binance Smart Chain, BEP20 trên ví MetaMask hoặc là lấy địa chỉ ví BEP20 trên ví Chocolet thì mình sẽ để đường link hai video đó ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận ha. Ok, ví dụ đây mình lấy địa chỉ ví BEP20 của mình trên ví MetaMask ha. Các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại này. Dán vào đây ha. Nhấn enter để gửi này. Ok, tiếp theo các bạn nhấn vào đăng để xác nhận rằng mình đã tham gia kênh Telegram quảng cáo nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ đường link mà vừa nãy chúng ta tweet bài đăng ở trên Twitter đó. Các bạn quay trở lại Twitter này, nhấn vào mục profile tức hồ sơ nha. Kế tiếp chọn tweet and reply cho mình ha. Ok thì đây chính là bài đăng vừa nãy. Các bạn nhấn vào khoảng trống này. Rồi sau đó bôi đen đường link này, sao chép ha. Quay trở lại này. Dán vào đây này, nhấn enter để gửi ha. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng YouTube hoặc là đường link YouTube nha. Các bạn quay trở lại YouTube này. Nhấn vào biểu tượng avatar nha sau đó chọn kênh của bạn này kế tiếp các bạn sao chép đường link ở góc bên trái này rồi quay trở lại và dám vào đây nhấn enter để gửi ha lúc này xin luôn thông báo là congratulations tức là chung bạn đã hoàn thành aerobe này nha và ngoài ra ở đây các bạn có thể tham gia vào group telegram aerobe ninja nha rồi vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link giới thiệu ạ các bạn nhấn vào referral link này rồi thì ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này các bạn nhấn chụp vào